mời đại chúng đồng chắp tay Nam Mô Bổn Đạo Sư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 đã trích dẫn lời dạy của Hòa Thượng Ân Sư Tình Không Đại Lão Hòa Thượng. À, bây giờ chúng ta tiếp cái nội dung à, thứ năm tuần trước, nói chưa hết. À, Hòa Thượng Ân Sư dạy chúng ta là người niệm Phật, hành giả tu niệm Phật, mục đích cuối cùng là được vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Thế nhưng tất cả những hành giả niệm Phật nói chung cũng như đạo tràng của chúng ta nói riêng và bản thân của sư cô nữa chúng ta đã niệm Phật lâu năm mà chưa có tin tức à, như là biết được ngày giờ vãng sanh hay là mình có thể sống một cách tự tại an lành trong mỗi thời khắc đồng ý là chúng ta cũng có sự an lạc nhưng mà cái sự an lạc đó nó giống như là chữ viết ở trên nước à, chữ viết trên nước thì nó được bền lâu không không chúng ta vừa viết xong là chữ nó viết mất à, chúng ta tu làm sao mà giống như chữ khắc trong đá như vậy nè à, cái sự nhất tâm như vậy đó thì với thành khối à, mà sở dĩ chúng ta à, chỉ được an lạc hay là nhất tâm giống như là viết chữ trên nước là bởi vì phần lớn chúng ta chưa có được cái tâm niệm nhìn thấu và buông buông xuống thì hôm trước sư cô đã trình bày với quý vị là con người chúng ta sở dĩ không nhìn thấu không buông xuống là phần lớn là do ở cái lòng tham phải không à, và hôm trước chúng ta đã nói đến tham một nửa rồi thì về chúng ta nói tiếp cái phần phía sau à, và để dẫn chứng cho cái lời dạy của hòa thượng nó có là căn cứ thì bây giờ chúng ta sẽ trích dẫn một đoạn kinh vô lượng thọ phẩm thứ 33 nói về cái lòng tham của con người chính vì lòng tham của con người nó nó làm cho con người không thể nhìn thấu được bản chất của thế gian là vô thường và để buông xả đi tất cả những điều chấp trước là do cái lòng tham lòng tham là căn bản là cái đầu tiên à, cho nên là trong năm dục thì tài là đứng đầu tham tài tức là ham tiền tài à, rồi đến sắc đó thì hôm trước chúng ta đã trình bày lòng tham mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp cái đề mục này cho nó trọn vẹn ha sư cô dẫn kinh trước à, kinh vô lượng thọ phẩm Thứ 33 Khuyến dụ sách tấn Đức Phật dạy Người đời vì sự tranh đua Nên sống trong cảnh thô bạo Cực khổ Nhọc thân làm lụng để tự cung cấp Tôn quý ti tiện Nghèo khổ giàu sang Lớn nhỏ trai gái Phải lao tâm khổ trí Suy nghĩ lo toan Không nhà lo nhà quyến thuộc tài vật có hoặc không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người nên ít muốn biết đủ lại còn lo sợ vô thường nước lửa trộm cướp oan gia trái chủ lửa thiêu nước chìm tiêu tan sạch sẽ tâm ý khư khư không chịu buông xả mạng chung hết thở không ai tránh khỏi giàu nghèo như nhau à, đây là đoạn kinh vô lượng thọ đức phật dạy chúng ta vì sao chúng ta phải tranh đua sống trong cái cảnh là tâm của mình phải thô bạo giành giật với người khác rồi là mình phải cực khổ lao tâm khổ trí có nhà thì lo nhà có ít thì muốn có nhiều không có thì muốn có có rồi muốn sao cho bằng người thưa đại chúng đức phật dạy người con phật rằng chúng ta nên phải chăm chỉ làm lụng để xây dựng cơ nghiệp để tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình của mình thật chu đáo nhưng bên cạnh đó đức phật cũng dạy chúng ta rằng không nên lấy tiền của vật chất để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống người xưa có câu rằng phú thị nhân sở dục có nghĩa là giàu có là ước vọng chính đáng của mỗi con người phải không vâng giàu có là ước vọng chính đáng nhưng mà nếu vì chúng ta ham giàu có mà đánh mất đi chính con người của mình thì đó là điều không nên thì đó là điều phật răng cấm thưa đại chúng ở đấu nam miền nam của đài loan có một câu chuyện mà cũng gây xôn xao trên cộng đồng mạng một thời gian khá dài lúc đó sư cô còn học ở bên đài loan vào khoảng năm 2011 thì ở Đấu Nam á, có xảy ra một câu chuyện tranh chấp giữa một sư cô và một cái gia đình của một người Phật tử gọi là thâm tính. À, câu chuyện bắt nguồn rằng á, là sư cô này xuất gia lâu năm ở trong chúng nhưng mà sau này á, sức khỏe có vấn đề à, cho nên sư muốn ra riêng để mà tự mình lập một cái tỉnh thất để mà được tự tại tu tập với sức khỏe của mình như vậy thì mình không thể theo trốn được à, thì sư mới mua một à, mảnh đất và cất lên một cái tỉnh thất cũng rất là khang trang và sư muốn cái tài sản của mình á, phải được hợp thức hóa thành một cái cơ sở tôn giáo à, tại vì cái tài sản này là tuy là của sư cô bỏ ra mua nhưng mà những đồng tiền đó là cũng do các phật tử xa gần thương tình à, bao lâu đóng góp à, cúng dường cho sư à, cho nên sư muốn cái tài sản này ấy, là nó phải thuộc về giáo hội à, nhưng mà theo luật á, thì bây giờ muốn cái cơ sở này á, mà trực thuộc giáo hội thì phải là có một người một người nào đó là đứng ra cúng dường cái tịnh thất này cho sư cô thì mới bắt đầu mới hợp thức hóa thành cái cơ sở tôn giáo à, cho nên bắt buộc là phải có một ai đó phát tâm cúng dường cho mình rồi mình á, mới hiến cúng lại cho giáo hội thì mới hợp thức hóa lại được đây là tài sản của giáo hội à, cho nên sư cô đó mới nhờ một cái vị phật tử thâm tình đó là đứng tên tài sản của mình và người phật tử này mới hiến cúng cho sư cô à, rồi sư cô mới nhận cái tài sản này rồi hiến cúng lại cho cho giáo hội à, chúng nghe rõ không à, thì trong quá trình mà làm giấy chuyển nhượng cái quyền sở hữu à, cho cái vị phật tử đó thì không may á, là cái người phật tử là bị bệnh trúng gió à, qua đời chưa kịp hiến cúng lại cho sư cô là à, như vậy thì là cái tài sản này á, là đứng tên người phật tử đó à. cho nên á, là sau khi người phật tử này chết thì con của của vị đó bắt đầu mới khởi kiện à, khởi kiện rằng cái tài sản này là tôi của mẹ tôi à, cho nên bây giờ sư cô này phải trả lại cái mảnh đất đó và cái cái tình thất đó à, thì quý vị biết rồi tình ngay mà lý giang à, bây giờ ra đứng giữa pháp luật này sư cô này không có một bằng chứng nào để chứng minh cái tài sản này là, này là của mình cả mà mà trên về pháp luật thì tài sản này là thuộc sở hữu của người Phật tử kia cho nên bây giờ con người ta đòi lại thì theo pháp luật thì đúng đó. nhưng nhưng mà xét về luân lý đạo đức thì thì trật thì không đúng à, nhưng mà pháp luật thì họ sẽ căn cứ trên cái văn bản về pháp luật để bảo vệ tài sản cho công dân chứ họ, họ không thể nói về tình được à, cho nên là cuối cùng là sư cô đó phải rời khỏi cái tịnh thất và cái tài sản mà do chính mình bỏ tiền ra mua à, quý vị thấy vì sao những người con của cái vị phật tử đó là tranh giành với sư cô phải buộc sư cô phải rời khỏi cái tịnh thất đó và trả cái tài sản cho mình mà cái tài sản đó đâu phải là của mình đâu mà người ta vẫn tranh chấp vì sao lòng tham vô đáy à, cho nên là cái lòng tham này là biến con người à, đạp lên luân thường đạo lý cho nên mới gọi là đánh mất đi chính con người của mình à, chúng ta là người tu tập chúng ta phải hiểu rằng ước nguyện làm giàu là cái ước nguyện chính đáng của một con người nhưng mà mình đừng vì cái ham giàu mà mình đánh mất đi cái lương tri của mình khiến cho mình làm nô lệ cho đồng tiền giảm đạp lên cái luân thường đạo lý à. thì đó là điều không nên dạ. đây là một khía cạnh của lòng tham dạ. chúng ta đi tiếp ha cho nên đoạn kinh này nói rất là rõ quý vị ha à, lớn nhỏ trai gái phải lau tâm khổ trí à. không có nhà thì lo cho có nhà không có xe thì muốn mua xe mình cứ ngỡ rằng là khi mình có nhà thì mình sẽ được hạnh phúc an vui hả hay là mình nghĩ rằng khi mình có xe thì mình sẽ có hạnh phúc an vui khi mình có 100 triệu thì mình hạnh phúc an vui nhưng mà những cái đó khi chúng ta có rồi đạt tới cái cái ngưỡng mình mong cầu rồi thì tâm mình lại lại muốn tiến xa lên một bước nữa <laughs> cho nên là mình cũng chẳng được an vui tâm trí của chúng ta lúc nào cũng sống trong cái sự lo toan suy nghĩ bươn chải giành giật với người khác thưa đại chúng là tiền là vật ngoài thân sống biết đủ thì dù mình nằm dưới đất mình thấy cũng an vui hạnh phúc người không biết đủ sống ở trên thiên đường cũng thấy không không hài lòng có một ngôi nhà của người bạn ở trên một cái khu đồi rất là đẹp khu nhà nó tiền nhiều lắm á à, thì nó khoe với sư cô rằng ba mẹ nó mới vừa mua một căn nhà rất là đẹp cho nên là mời sư cô và các bạn à, cùng lớp á, đi về đó chơi à, thì ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ sư cô và một số người bạn đi lên nhà của vị à, bạn đồng học đó chơi à, nhà đẹp lắm à, nhưng mà khi đến đó là buổi trưa trưa thứ bảy mà các bạn học chơi chơi cho đến chiều tối tám chín giờ tối mà chưa thấy ba mẹ nó về <laughs> cái nhà không vậy đó mua cái nhà đẹp như vậy đó mà hai người đi làm là tới 8 9 giờ tối chưa về à, chúng ta cũng có trường hợp như vậy quý vị bây giờ thì thấy những cái biệt thự mà mua ở trên ờ, trên núi ha à, trên đất Hòa Ninh trên đất Hòa Sơn này nhé quý vị thấy đóng cửa im liềm cùng lắm thì ai ở quý vị cùng lắm thì người giúp việc ở <laughs> lúc nào mình cũng muốn là mình có một cái nhà đẹp một cái nhà vườn để mình thảnh thơi mình nghỉ ngơi nhưng mà cuối cùng đâu có rảnh đâu tại vì sao tại vì chúng ta bận để kiếm tiền à, để kiếm tiền lo trả nợ <laughs> hoặc là kiếm tiền muốn muốn có thêm tích tụ thêm tài vật nghĩ cũng ngược tại vì mình muốn có nhà đẹp để mình hưởng thụ để mình thảnh thơi mình ngồi một, ờ, mình uống một tích trà với vợ hay chồng hay con mình nhưng mà tối ngày bởi vì mình muốn có thêm cái nhà thì mình phải đi làm thêm một đến hai chốt thì mới có đủ tiền để để mà trả nợ à. cho nên là ba mẹ của người bạn sư cô ở đài loan đó cũng giống như chúng ta vậy đó mua nhà đẹp lắm nhưng mà ông bà đi làm từ tối sáng sớm đi tối mịt mới về cái nhà bỏ không cho mũi ở <laughs> nó nói với sư cô rằng là của từ ba bà mama à, mãi phán sự dạng quấn chữ mãi phán sự dạng quấn chữ là sao mua nhà để nuôi mũi <laughs> à, ông bà đi làm từ từ sáng đến tối mịt mới về rồi sáng sớm sư cô dạy tụng kinh là ông bà đã lo đi làm rồi cho nên nhiều khi bạn sư cô á, cũng là người tu á, mà khuyên ba mẹ nhưng mà khuyên không được tại vì đa số người à, ở trong giới gọi là thượng lưu á, người ta đều muốn có cuộc sống như vậy à, tại vì họ nhìn ở đâu cũng ra tiền hết á bất cứ họ làm điều gì cũng có tiền cho nên họ cứ lao vào cái đồng tiền à, có tiền thì tốt nhưng mình mình phải biết sử dụng đồng tiền sao cho nó phục vụ lợi ích an lạc cho mình cái cuộc sống an vui và mình có thể là chia sẻ yêu thương để tu tạo phước điền thì tốt còn mình cứ lao vào kiếm tiền mà mình biết túi bụi mặt mà như vậy cuộc sống cực khổ như vậy có xứng đáng không quý vị à, không đáng ha và cái điều quan trọng nhất đó là khi chúng ta đem sức khỏe ra để đổi thành tiền thì khi chúng ta có tiền rồi đó chúng ta giàu sang rồi đó thì liệu chúng ta đem tiền đó mua lại sức khỏe cho mình được hay là không đại chúng trả lời đi không đúng không <laughs> và hơn thế nữa khi mình bận biểu quá thì mình còn thời gian để dành cho vợ hay chồng mình không không và quan trọng nữa nè mình không còn thời gian để dành cho con mình và cái việc nuôi dạy con đó, nó rất rất là quan trọng vì con là sẽ nó sẽ là những người thừa kế và tiếp tục cái sự nghiệp của mình mà bây giờ mình bận kiếm tiền mình không nuôi dạy con thì mỗi ngày cứ vứt cho nó cái điện thoại còn nhỏ thì cứ vứt cho nó điện thoại lớn lên rồi thì không có thời gian để mà tâm sự với con thì con sẽ tiếp xúc môi trường bên ngoài bây giờ trên mạng nó nhiều cái trò lắm ừ, cho nên nó hư lúc nào không có hay mà quý vị thấy mình làm cực khổ để dành đồng tiền cho con mà con nó hư nó phá hết <laughs> à, thì cũng là hoàng không à, cho nên chúng ta thấy những cái cái nhà mà mà có tiền á à, sư cô nói là đa bộ phận á à, cũng không hẳn là như vậy hết nhưng mà sư cô nói là thường thường á những nhà mà có tiền á là sẽ có một hay là hai người con là phá phách <laughs> ăn chơi phải không quý vị à, quý vị nhìn đi à, là vì sao cái này mình đừng trách con mình nhé sư cô nghĩ là mình không nên trách con mình tại vì sao tại vì mình không có thời gian để chăm con từ khi nó còn tấm bé và khi lớn lên thì nó có những điều về tâm sự mình cũng không có thời gian để tâm sự cho con à, thì bây giờ nó buồn quá thì nó phải ra ngoài giao lưu với bạn bè với xã hội à, mà người ta nói là mây tầng nào thì gặp gió tầng tầng đấy à, mà dính vào việc ăn chơi thì quý vị biết rằng là sẽ hư cho nên có tiền càng nhiều thì dễ cái bị nguy cơ là con của mình sẽ hư à, tại vì mình bận biểu mình kiếm tiền mình đâu có thời gian dạy con cho nên đức phật dạy rằng á, tài sản của mình á, là không phải mình thụ hưởng đâu quý vị nha tài sản của mình được chia thành năm nhà và năm cái nhà này cùng thọ hưởng tài sản của mình nè thứ nhất là gì thứ nhất là thiên tai à, thiên tai nước hoặc lửa nước trôi lửa cháy tài sản mình cũng bị mất à, chiến tranh đạn bom loạn lạc bỏ của chạy lấy người <laughs> thì cũng mất <laughs> thứ ba nữa là trộm cướp à, gặp khi trộm cướp thì cũng cũng mất thứ tư nữa là là con hư và thứ năm là bệnh tật đấy à, có nhiều người giàu lắm á quý vị nhưng mà dùng tiền không mua lại được sức khỏe à, mà những lúc còn trẻ mình khuyên người ta ngày thứ bảy ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ năm cố gắng nghỉ giải lao đi mà để đi chùa mình tu tập cùng với chúng bạn người ta không chịu người ta cứ lăn lộn như vậy kiếm tiền và đến một lúc nào đó là đổ bệnh ra lấy tiền mua sức khỏe cũng không được à, có một câu chuyện câu chuyện này là của ngài linh mục tên là nguyễn trung tây ở bên mỹ sở dĩ ngài viết câu chuyện này ấy, là để khuyên giáo đồ của ngài ấy, là ngày thứ bảy ngày chủ nhật không nên tăng ca <laughs> không nên làm tới hai ba chốt để mà bỏ việc đi nhà thờ à, cho nên là ngài viết cái câu chuyện này và câu chuyện này cũng có thể thức tỉnh cho những người tu học Phật pháp của chúng ta nếu không có thời gian để đến chùa để tu tập hoặc là làm biến đi đến chùa tu tập mà ham kiếm tiền ham công tiết việc thì đây cũng là một cái bài học sư cô xin đọc câu chuyện này quý vị nhé dạ tôi hét lên tôi mệt nhọc với cuộc đời tôi khò khè với cuộc sống tôi làm hãng cam làm ăn cai tôi đếm tiền tôi vợ đẹp tôi con ngoan tôi ung thư tôi hét lên 20 năm rồi ngày nào tôi cũng mệt thở ra không nổi đầu nhức căng thẳng tim đập hồi hộp thằng mắt khờ khạo bởi sáng nào cũng vậy tôi dậy thật sớm hốt hoảng như người bị ma đuổi tôi phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm nước ấm dội xuống cuồn cuộn tôi sấy tóc hối hả tôi chải tóc vội vàng tôi mặc áo quần thật lẹ Tôi ba chân bốn cẳng phóng ra xe Xe đề máy tôi biến mất vào dòng đời xe cộ ngược xuôi Quý vị nghe hiểu không thà? Nghe kịp không thà? À dạ Tách rời dòng xe đang nghiền nghịt như những con bọ hung đông lạnh đang nhúc nhích trên xa lộ chằng chịt dọc ngang tôi kiếm đường tắt hốt khoảng bẻ trái lừa lừa quẹo phải Tôi bực bội, bấm còi, in ỏi, tôi phóng vội vàng vào hãng cam. Hãng cam tức là hãng, hãng mà xuất khẩu những cái trái cam đó quý vị là gọi là hãng cam. Ha. Ngồi nhặt những trái cam tươi, tôi xếp vào thùng đều đặn như người máy. Ngồi đếm những quả cam, bóng lực lưỡng, da căng tròn, tôi xếp vào thùng gỗ Đường rầy dây chuyền lăn đều đẩy tới những vòng quay, nơi cuối đường thùng gỗ đầy cam chậm chậm lăn vào lòng xe vận tải. Đẩy những thùng cam, xe vận tải đề máy quay tròn 16 bánh xe lan tới những nẻo đường xa lộ. Xe vận tải khác trống hoắt nằm lầm lì lăn bánh tới, nóng nảy chờ đợi những thùng gỗ cam tươi đầy lòng xe 20 năm của cuộc đời vừa qua tôi ngồi nhặt cam xếp cam lương khá thoạt tiên là 15 đồng năm sau lương tăng lên năm thứ bảy tôi hóa thành anh cai anh cai tức là người quản lý đó à. nhận được lương phụ trội làm xếp được làm anh cai tôi tới hãng cam sớm hơn ở lại cũng trễ hơn nhưng cũng chẳng sao sớm và trễ đều hóa ra những đồng tiền bạc trăm bạc ngàn vào ngày thứ sáu cuối tuần bởi thế tôi hăng hái lao vào nghề xếp những trái cam vào thùng gỗ cuộc đời bỗng dưng ngập tràn những tiền là tiền cuối cùng cầm tờ ngân phiếu hãng cam trả với bốn con số tim tôi đập mạnh, niềm vui tiền bạc dâng lên tê tê đầu lưỡi. Bao nhiêu nhọc nhằn cực khổ bởi sáng dậy sớm, chiều về trễ, hốt hoảng tranh giành đường đi trên xa lộ, tự nhiên tan biến bởi những đồng tiền vào ngày thứ sáu cuối tuần. Tôi hát nho nhỏ, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Tiền có tiền là có tiên vợ tôi đã đẹp giờ lại càng thêm đẹp bởi những đồng tiền của hãng cam nàng sữa cầm bơm môi nâng ngực cắt mắt nàng đẹp rực rỡ nàng ăn trắng mặt trên tôi muốn ăn phở nàng nấu phở nước trong tôi muốn ăn cháo lòng rắc tiêu sọ cơm sườn tàu hủ ki nàng lái xe bmw xuống phố mua cơm cháo Tôi muốn hút thuốc ba số năm Nàng ghé vào tiệm mua cho tôi mấy cây Cẩn thận nàng còn mua thêm mấy gói thuốc ba con mèo Hai đứa con tôi đứa nào cũng mịn da đẹp thịt Học hành giỏi giang trong trường đại học tư thục Nhờ lương bốn con số cuối tuần của anh Cai hãng cam Nhà tôi cắt cao nhất khu đồi Bốn phòng rộng thênh thang Hai vợ chồng tôi một phòng Căn phòng có màn cửa nhung, một đứa con gái, một đứa con trai, mỗi đứa một phòng. Mỗi phòng đều có tivi và một máy tính. Bên cạnh phòng ăn là quầy rượu thênh thang, dưới hầm nhà xếp đầy ngăn nắp những chai rượu vang đắt tiền. Cạnh phòng ăn tôi gọi người đến biến thành căn phòng có ghế da hơi nằm dài theo dõi dàn máy karaoke và tivi, đại màn ảnh, chiếu những cuốn phim Thúy Nga, Văn Sơn, phim Việt Nam. Tôi nằm dài coi trong rạp nhà mà tưởng là mình đang ngồi coi trong rạp màn ảnh bốn chiều. Cuộc sống của tôi thênh thang, xe BMW vợ tôi một cái, tôi một cái. Tôi yêu vợ, yêu con, yêu cuộc sống này. Bởi yêu vợ và yêu con Tôi ăn cai hãng cam làm ngày thứ sáu, thứ bảy và cả ngày Chủ nhật. Không có thời gian đi lễ. Hai chục năm rồi, ngày nào tôi cũng đi làm. Tôi đếm tiền mỏi tay. Tiền giấy đếm sướng những đầu ngón tay. Tôi hạnh phúc mênh mông, đời tôi màu hồng. Chuồng chuồng bay đầy trên những cánh đồng xanh cỏ, chuột đồng lo nê căng tròn rong chơi trên đồng lúa vàng cá chết em đềm bơi lội theo dòng sông đỏ màu phù sa tôi thiên đàng trần thế hồn tôi ơi vui lên sáng hôm qua như lệ tôi thức dậy cổ họng đau rang rác đi khám bác sĩ nói ung thư cuốn họng lần đầu tiên đời tôi ném vị thuốc những lần chạy ECMO tóc tôi rụng đầu tôi sói sỏi, thân thể xanh xao mặt bụng da trì, tôi vàng như những trái ca mà tôi một thời xét xếp gói gói vào thùng gỗ năm xưa. Tôi hấp phở, phở không ngon, tôi chán những chén cháo lòng rắc tiêu sọ, tôi ói ra những miếng cơm sườn nướng tàu hủ ki, tôi ho sặc sụa với hơi thuốc ba số năm thuốc đầu con mèo, tôi nhổ ra phèn phạt ngậm rượu vang đỏ. Tôi giờ chỉ còn nuốt được những viên thuốc ung thư mà thôi. Sáng sáng nhìn qua khung cửa, bình minh rực rỡ, tôi mơ màng sức khỏe. Tôi khóc, trời ơi, sao đời phù vân, nếu biết thế tôi sẽ không sống như tôi đã từng sống hơn 20 năm vừa qua. Trời mùa hạ xanh tươi, nhưng sao tôi thấy lá vàng đung đưa bên cửa sổ. Tôi hối tiếc những ngày xa xưa những ngày còn sung mãn cuối tuần vợ tôi ghé vào viếng thăm mười ngón tay nàng màu hồng tô son thơm mùi phân phức cặp môi trái tim mắt phượng mở lớn đôi ngực căng tròn nước hoa từ thân thể của nàng bốc mùi thơm hăng hắc tôi nhìn nàng dáng nàng sang tóc nàng đen óng sợi tóc đầy tôi mơ sức khỏe ngày xưa nàng hỏi bao giờ anh về con tôi hôn lên vầng trán thôi con phải về ngày mai con có bài thi cuối khóa chúc bố bình phục nhưng tôi vẫn tuột dốc ung thư cổ họng ngậm ngấm ăn mòn thân xác tôi rớt xuống tôi chạm đáy vực sâu tôi đốt nén nhìn lên tượng thánh giá đôi môi tôi nhấp nháy như hàng mặt tử thánh mẹ đồng trinh xin chữa con xin cứu con nếu bây giờ phép lạ xảy ra con sẽ vẫn đi làm ở hãng cam con sẽ vẫn làm anh cai nhưng con sẽ không đi làm thêm vào ngày thứ bảy chủ nhật bởi con đã nhận ra cuộc đời này quá vô thường có đó rồi mất đó vô thường vô thường đại vô thường nhưng phép lạ không xảy ra tôi tiếp tục mệt nhọc với căn bệnh ung thư tôi khò khè với bệnh tật Ung thư tiếp tục phá nát cuốn họng, tôi nằm dài trên giường bệnh. Con tôi hỏi, bố ơi, bao giờ bố về? Tôi khóc, tôi nói không được nữa bởi ung thư đã phá nát cuốn họng của tôi. Tôi run run năm đầu ngón tay viết lên tờ giấy trắng tinh, sao hai con gầy vậy? Con tôi nói, bố ơi, mẹ bỏ đi rồi. Tôi hát lên, Tiếng hát cuồn cuộn xoáy sau đẩy tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi mở mắt ra, người ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua không cửa. Tôi nhận ra bình minh thứ bảy cuối tuần rộn ràng khua vang. Bên khung cửa có chú chim nho nhỏ say mê, hót vang khúc hát bình dị. Good morning, chào bình minh buổi sáng. Tỉnh cơn ác mộng, tôi không hốt hoảng như người bị ma đuổi phóng thật lẹ sâu vào phòng tắm như mọi ngày trong 20 năm qua. Nhưng tôi quỳ bên chân giường, tôi đọc một bài kinh nho nhỏ. Thấy tôi bước xuống nhà pha cà phê buổi sáng, vợ tôi ngạc nhiên hỏi, Ủa, sao anh không đi làm? Tôi đáp cọc lóc, không. Nhưng mặt tươi như hoa, nhìn qua khung cửa, hát nho nhỏ một bài ca. À, có chuyện hết rồi. <laughs> câu chuyện này là kể về một cái anh là ham ham công tiết việt mà cũng ham làm giàu à, quý vị thấy mỗi sáng thức dậy à, như người bị ma đuổi tắm lẹ ăn lẹ lái xe rượt ẩu cho kịp đến hãng cam xếp cam làm việc tận lực để tăng lương và được làm quản lý Rồi. từ lúc làm quản lý thì lương nhiều tiền nhiều anh thích cho nên anh đi làm càng sớm hơn và về nhà càng trễ hơn và những đồng tiền anh làm cực khổ đó là phục vụ cho vợ con vợ thì ăn trắng mặt trơn à, sửa môi sửa cằm nâng ngực làm đẹp à, bốc lửa như vậy cuộc sống hưởng thụ như vậy à, nhưng mà đến khi anh bệnh ung thư phải không rồi thì cuộc sống không còn như xưa nữa ăn cũng không được uống cũng không được vợ thì bỏ đi con thì ốm gầy đấy quý vị thấy cho nên câu chuyện này linh mục nguyễn trung tây viết để khuyên à, những người à, gọi là giáo dân đừng có vì quá ham tiền mà đi làm hai ba chốt không có thời gian đi thánh lễ rồi cuối cùng kiếm những đồng tiền như vậy đến khi sức khỏe có vấn đề thì cũng không giúp ích được gì cho mình cả thì bây giờ mình là người con Phật bây giờ ngày thứ năm có còn nói là mình bận biệu <laughs> không đến tu với đạo tràng có được không à con còn nhiều việc lắm <laughs> sợ không quý vị à. cái anh trong câu chuyện này ảnh còn được phước ảnh còn được cái giấc mơ nó nó gọi là thí xịn nhắc nhở à trong cuộc đời chúng ta nhiều khi chúng ta đi vào con đường như vậy đó mà không dễ gì được phước mà có người nhắc nhở hoặc là có người nhắc nhở nhưng mà mình không có tự mình thức tỉnh à, tự mình không thức tỉnh cho đến khi nào mình mới thức tỉnh quý vị đến khi mình bệnh nằm trên giường bệnh à, cũng như ông tiến sĩ Steve Jobs à, giám đốc điều hành của công ty Apple à, tài sản nhiều danh vọng địa vị cao quý trí tuệ ở thế gian thì đó là ông đã dứt rồi nhân nhân cuối cùng là sao Vì ông ra đi cũng hai bàn tay trắng à, cho nên tóm lại tiền không phải là tất cả nhưng cũng không phải không là gì cả nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là vật ngoài thân bởi vì khi ra đời chúng ta chẳng mang đến bất cứ một đồng nào cho nên khi chết đi chúng ta cũng chẳng có thể mang đi được cho nên đừng quá coi trọng đồng tiền nếu tiền mua được sức khỏe niềm vui thì tại sao chúng ta không bỏ tiền ra mua và mua có được không quý vị chắc chắn là mua không được rồi phải không à, nếu dùng tiền mua được sự an nhàn tự tại thì cũng đáng lắm chứ chúng ta bỏ tiền ra mà mua à, mua hạnh phúc mua an vui à, mua tự tại à, vân vân à, trên thực tế thì những thứ đó chúng ta không thể mua được do đó người học phật người thông minh người trí tuệ chúng ta luôn có tâm niệm rằng sống phải biết đủ à, biết làm chủ đồng tiền của mình mình không làm tôi tới cho nó cho nên mình biết dành thời gian để tu tập bởi vì mình đã nhìn thấu bản chất thế gian này là vô thường nên đã có thể thực tập được hạnh buông xuống cho nên qua câu chuyện này là sư cô cũng khuyên với đại chúng à, nếu đủ ăn đủ mặc à, và tuổi của mình đã trên 50 đến ngưỡng cửa 60 rồi <laughs> sư cô nói luôn chúng ta để cái vị hiểu lầm á sư cô nói nếu mình đủ ăn đủ mặc à, mà tuổi của mình là trên 60 rồi à, thì thôi hãy cố gắng dành thời gian để cho mình tu tập bởi vì quý vị con đường để đi đến à, cái chỗ chuyển sang bên kia thế giới đó, con dài hay là con ngắn còn ngắn mà chúng ta đến thế giới này cũng không mang được gì đến không à, ra đi cũng trắng hai bàn tay mà chúng ta để lại tiền tài cho con cháu à, sư cô nói rằng mỗi người đều có mỗi mỗi phước mỗi phần trong mạng của con cháu mình có tiền thì mình dù không để lại đồng nào nó cũng vẫn giàu sang à, trong mạng của con cháu mình nó không có phước thì mình có để là tiền như núi nó cũng phá hết <laughs> anh quý vị à, cho nên là bây giờ là phải nhìn thấu <laughs> quý vị thẩm thấu chưa nhìn thấu được cái cuộc đời là như vậy đó quý vị à, đôi khi mình bán sức khỏe đó là làm để nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cháu đó mà rồi tới khi mình đau rồi mình bảo con ơi chia gánh cho mẹ bớt bớt chút đau đi <laughs> con mình nó nói sao <laughs> à, gánh được không quý vị à, phải chi mà tới phút mà mà mình đau mình bệnh á mà chồng mình gánh cho mình được ít con mình gánh cho mình được ít thì bây giờ thì thôi mình cũng lăn xả <laughs> để mình giành giật với thế gian để mình kiếm được chút tiền mình trang trải á à. <laughs> cho, cho nên là qua câu chuyện này đại chúng đã tỉnh mộng chưa à, tỉnh mộng rồi ha <laughs> cho nên đó, mấy hồi sư cô cứ nhắc quý vị là hòa thượng dạy quý vị là, là phải nhìn thấu buông xả mà sư cô thấy quý vị cũng chưa si nhê ha <laughs> bây giờ cho cô tiêm thêm một cái mũi thuốc nữa <laughs> là mũi thuốc gì quý vị mũi thuốc bệnh tật <laughs> mũi thuốc bệnh tật thì quý vị tỉnh ra liền tại vì ai cũng sợ bệnh hết ai cũng sợ chết ai cũng sợ bệnh hết à, cho nên là thôi bây giờ dừng lại ha ai có thời gian rảnh thì cố gắng đi tập yoga đi thể dục rồi đi đi chùa đi sinh hoạt đoàn thể từ thiện để tạo phước à, mình có phước là có đầy đủ à, mình không có phước thì mình có bôn chen mình có trả cả cái thân mạng này mình có bán đi cái sức khỏe của mình mà cuối cùng cũng hết à, tại vì không có phước thì bệnh tật nó tiêu tiền của mình con hư nó tiêu tiền của mình chồng hư nó lấy tiền của mình cho bồ cho gái ăn <laughs> mà mình đi chùa là mình có phước mình tu tập là mình có trí tuệ mình được giải thoát phiền não tội gì mình không không làm phải không quý vị à đó à, hôm nay à, sư cô chia sẻ à, một chút à, chân lý nhà phật nho nhỏ như vậy để khuyến tấn đại chúng sư cô hy vọng rằng mỗi thứ năm hàng tuần chúng ta đều có mặt đầy đủ trong đạo tràng này để cùng tu tập với đại chúng vì đó chính là cái mà chúng ta mang đi vì đó là cái phước để chúng ta có thể giữ vững được cuộc sống bình an gia đình hạnh phúc trong đời sống hiện tại cũng như ở tương lai dạ, chúc đại chúng tinh tấn a di đà phật và đại chúng đồng chắp tay quyền đế đại chúng đồng khởi thân